À, xin chào các bạn Hôm nay là kênh Duy Nguyễn THOL chuẩn bị lên một cái video mà đã quay cách đây một tháng Trong cái video đó các bạn sẽ thấy Duy Nguyễn nói chuyện rất là hồng hồn, rất tự nhiên Rất là mạnh mẽ và rất là ngạo nghễ Nhưng nó không che được cái cảm xúc mà gọi là buồn Buồn Trong cái video đó các bạn sẽ nhìn thấy một một hình ảnh Duy Nguyễn nói chuyện mà tứa nước mắt tưới nước mắt ở cái cái khung cảnh là sao ấy nha chứ không phải là tưới nước mắt ở cái cái cái, cái giọng điệu của duy nguyệt một cái tòa building mà nó trễ cả năm một cái lượng tiền khủng khiếp đổ vô thiết bị nhập máy tập để rồi đứng đó đóng bụi và bị nghỉ xét phải khắc phục này nọ kia quả là một cái năm mà covid rất là đau buồn cho tất cả những người làm ăn nên thông qua cái video đó Duy không muốn mang lại cái sự buồn bã cho người xem nên Duy quảng cáo bằng cái kiểu đó, đó thôi nói thật sự thì cũng như Nguyễn cũng muốn là hy vọng cái tòa nhà BBT quận 7 nó sớm khai trương để có thể làm cho nó đẹp đẽ hơn những cái máy móc đó có thể là nó nó nó nó nó, nó ráp lên cho nó nhìn cho nó nó, nó hoành tráng hơn chứ để để như vậy nó nó nó, nó sót lắm mà và thông qua video đó là các bạn thấy được đó là tất cả những gì Duy Nguyễn đã chuẩn bị hết rồi chuẩn bị hết tất cả tất cả mọi thứ nhưng mà nó thất bại nó thất bại chỉ vì hai chữ Covid bây giờ mời các bạn xem rồi chào mừng các bạn đến với BBT quận 7 đây là tòa nhà thứ tư của Duy Nguyễn đây wow. và sau này nó sẽ trở nên một tòa nhà đẹp nhất trong hệ thống BBT với đèn điện ánh sáng lung linh với những con người tập luyện đẳng cấp trong một môi trường cực kỳ chuyên nghiệp và ngày hôm nay Duy vinh hạnh đứng tại địa chỉ 102 Lý Phục An, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, khu Nam sau một quãng thời gian dài đằng đẵng kẹt xe trên đường trên đại lộ Đông Tây để giới thiệu với các bạn những thiết bị tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh VIP nhất, đắt tiền nhất, đa dạng nhất và chịu chơi nhất vượt qua luôn quận chính thiết bị Mỹ Đế 2N full răng 100% Xin trân trọng giới thiệu bạn Hãy cùng tôi đến từng sàn tập, từng phòng tập, từng cái khu vực bố trí máy nào Tôi sẽ là một người giới thiệu tư vấn các bạn dịch vụ VIP nhất Xin mời các bạn đến với những chiếc máy tập Mỹ Đế hàng đầu hình tinh đẹp nhất Việt Nam Vô Do tình hình điện lực bị thiếu Nhà nước đang cấp thêm đồng hồ điện ba pha cho Duy Nguyễn Xài ba cái đồng hồ luôn đó. tại nhà nhà nó bự á nên mình xài được ba cái đồng hồ luôn nên trong cái trong đây không gian hơi tối mà chó hơi nhiều đó nên các bạn nào sợ chó vui lòng ao khỏi video nha bây giờ duy sẽ mở đèn led led lên cho các bạn xem những thiết bị đẳng cấp vip nhất vip nhất với trị giá cái máy tập máy nào mà đấy là từ trăm rưỡi tới 200 thậm chí có máy 500 triệu luôn wow đầu tiên đập vào một căn hầm huyền thoại các bạn sẽ nhìn thấy một chiếc máy tập bạn nhìn sơ là bạn biết thấy cái máy này là máy uh, ờ, BBS Pro Phone Plus đạp đùi với H-Swag đúng chưa à, nó được nằm chiểm trệ mà hiên ngang trên khu vực này đó cảm ơn mà, mà ai đó đã mới bật thêm một cái đèn nhỏ nhỏ lên chó quá trời đây mỹ đế hai em dòng BBS bbf bbf nhớ chưa khung này là, là, là điếp nè rồi à, à, cái gì Deep và lát full down đồ đây đây đây đây rồi đó này ghế nhón đồ nói chung là tất cả những máy vip nhất nó đang nằm đây ở một không gian rất là đáng tự hào và một không gian rất là đẳng cấp của BBT quận 7 nha các bạn và các bạn lia mới tập trong kia không gian trong kia rồi ghê hơn nữa trời ơi trong kia ghê ghê thâm cung bí sử à quên giới thiệu đây là cái hầm của của BBT quận 7 nha các bạn cái hầm của BBT quận 7 dốc nam này là là là phù hợp cho Porsche 911 Porsche 911 có thể chạy từ trên xuống thiết kế dốc nam rất là đẳng cấp nha các bạn ở trên nó bầu đó khi bạn chạy lên nó phải lai lai lai lai lai lai lai lai lai, lai ra và hệ thống nước mưa đó nếu mà nó có xuống là từ ngoài nó rớt xuống đây xong có cái hệ thống máy bơm tự động automatic bơm nhựa quăng ra ngoài đây đây chiếc máy tập mỹ đế của tôi đây đó đó máy tập mỹ đế để đây cũng lâu lắm rồi bạn nó, nó nhập máy nó vàng năm rồi nè nhập vàng năm là sao biết không tại vì á nhập vàng năm xong rồi cái mình ngồi mình coi coi phòng nó thiết kế tôi tính là cái phòng này nó sẽ khai trương vào tháng 4 năm ngoái á là tức là nó bị trễ đến nay khoảng chừng 8 tháng rồi đó 8 tháng rồi đó nên máy ngồi đây ví dụ như bạn thấy không tất cả những phòng gym khác á, nó có phòng xong nó mới đi nhập máy còn Duy Nguyễn ngược lại nhập máy trước mới làm nhà nên đó là lý do mà nó nó tồn tại vĩnh hằng ở đây à cái này là gì biết không mấy cái ốp mà màu cam cam quyền thoại á mấy cái ốp của cái ống ống đồng máy lạnh đó bạn ống đồng máy lạnh nha rồi đi nào đây thảm cao su xin trân trọng giới thiệu với bạn những cái thảm cao su à, mà bữa hổm có một cái video 15 triệu hay gì đó đây là duy một lần duy nhập thảm cao su là duy nhập cho bốn bốn đinh luôn wow. bạn nhìn cái khuôn viên thảm cao su này phù hợp cho một sàn đó ở bên quận 12 nó còn tồn nữa đem qua đây chuẩn bị trải thảm cao su ra rồi mình đem mấy cái máy quyền thoại này lên đó bạn thấy không cái máy tập mỹ đế tuần trăm triệu rồi nè cái chỗ này chỗ ăn tiền nha mấy em đó máy tập mỹ đế trăm triệu nè đó nó khuyến mãi có miếng có có có, có miếng dán mà hồ mà để cái bên nữa nè bạn thấy không thấy không sang chảnh chưa nó luxury chưa đó nè nè nè, nè vô đây rồi đó trời ơi máy xịn ba máy là máy kéo tay này nhớ chưa rồi cái máy ăn trong mà máy gì mấy em biết không cái máy ăn trong nè cái máy ăn trong là cái máy mà olympic four way olympic four way nhớ chưa trời ơi lát full down đồ đó hệ thống máy chạy bộ son đồ đó chip miêu đồ ở trong kia còn máy nhóm bắp chuối đây không máy nhóm bắp chuối đây đi giật bạc bạc bạc này đó kia đó bạn đó rồi bbs bbl đồ đây Đâu, hệ thống thang máy đây A few minutes later. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên từng tầng để chúng ta nhìn thấy từng máy Từng tầng nhìn thang máy các bạn sẽ hỏi Ủa? Ủa vậy cái dòng mà, mà, mà BA đâu anh Duy Nguyễn? Bên đây có BA không? Bên đây có BA không? Xin thưa các bạn, bên đây nó có hai dòng luôn Đây là một dòng BBS Đúng không? Và một dòng PA nữa, nó kết hợp với nhau Ủa vậy đủ máy cho anh Duy Nguyễn xin chưa? Chưa có đủ đâu Biết sao chưa đủ không? Trời đất ơi, bên quận chính còn làm lô chập phá kìa bên quận 9 bổ sung cái gì bạn 2 tỷ uh, à, 2 tỷ rưỡi hay gì đó là cái lượng bổ sung bên quận 9 nó bằng với cái lượng bổ sung bên quận 7 tại ngày trước là du nhập thiếu máy nên bên quận 9 nó bổ sung lượng đó thì bên quận 7 này nó cũng vẫn có một cái lượng máy khủng khiếp của dòng BBS và dòng BBD để nó nằm chiếm trệ trên một cái tầng 1 full full tiền luôn rồi mời các bạn đi lên tham quan với tôi à, tạm thời Di xin bí mật tầng 1 tại vì tầng 1 Di dự định là làm một video riêng để kiếm tiền quảng cáo nên Di sẽ dẫn mà lên luôn tầng kia tầng trệt đó tầng trệt là tầng chưa nói được giờ lên tầng kia các bạn và đây là máy à, đây đây là đây. trắc handle sport hàng xịn nè mấy em à, trắc handle sport hàng xịn nha của dòng máy PA tất cả những máy PA đã được nhập về và để sẵn trên tầng 1 rồi chờ một ngày gỗ bên đức nó nhập về di lót gỗ này là di tháo máy ra di ráp luôn hiểu không các bạn bạn nhìn trần nó đã hoàn thiện hết trơn rồi chỉ thiếu mỗi cái máy lạnh thôi thì đó đó là những nơi ngự trị của máy ba quyền thoại rồi qua đây qua đây ba đây máy ba này ba gì đây ba này trùm mền nói chung này tử tế hơn dưới mấy em ơi thằng này không biết ba gì nữa à ba đá đùi BA đá đùi, BA kéo lưng, BA kéo xô Nói chung là mệt quá mấy chục cái máy BA nằm đây rồi Rồi đây là khu vực toilet nam và nữ Xin trân trọng giới thiệu các bạn Đi thẳng có lối đi quyền thoại này là sẽ ra một cái phòng yoga khá là rộng Phòng yoga khá là rộng ngoài kia Đây, đây là khu vực toilet Thấy con khỉ gì đâu mà quay mấy em Nói chung mấy em biết em mấy em chưa biết là tại vì trong đây là chịu chơi lắm đầu tư rất đắt đỏ những cái thiết bị mà nói chung nó biết quân chính nhiều chỗ này là nó có một cái cái cái, cái event center nó có khu hội nghị sàn tập rộng hơn chức năng chuyên biệt hơn nói chung là professional hơn thí dụ như bây giờ cá nhân duy là chủ đầu tư duy nói một câu đi rồi kết thúc chương trình này thì à, cái quần chính bạn chấm nó 6 điểm thì cái này phải là chín điểm rưỡi quận chín mà thấy rồi sao nó là 6 điểm thì này chín điểm rưỡi wow. Nha các bạn quần 7 linh hồn của bbt tất cả những sự kiện lớn event thì cũng giải thi giải đấu THL Academy rồi THL Home Gym gì đó đều được được được show up ở bên này và kết thúc video này cảm ơn các bạn đã theo dõi thì uh, Duy sẽ đến một video cuối cùng cho các bạn tận một sở thị một cái home gym 500 triệu của Duy Nguyễn như thế này một người cuồng gym, một người yêu gym, một người sẵn sàng bỏ ra số tiền 500 triệu để đầu tư một cái home gym để ngạo nghễ với đời